À, xin chào các anh chị nhà đầu tư, chào mừng các anh chị quay lại ờ, với kênh chứng khoán của uh, Tú TTF. Thì hôm nay là ngày mùng 7, ngày mùng 8 tháng 7 năm 2022. Thì hôm nay là một ngày có phiên giao dịch rất là gọi là thế nào nhỉ? Vẫn tiếp tục là một cái phiên giao dịch à, tạm gọi là nó yên bình của thị trường chứng khoán. À, và hôm nay có một cái tin cực kỳ đặc biệt đó là sáng nay thì ông thủ tướng của ông Shinzo Abe ông thủ tướng của Nhật Bản bị ám sát công khai uh, ngay giữa đường phố Nhật Bản Đấy. thì uh, đó là cái một cái tin thông tin mình nghĩ là rất là sốc rất là gây sốc cho người dân Nhật Bản và và rất là nhiều người dân trên uh, toàn thế giới trong đó có Việt Nam mình bởi vì ở Việt Nam mình nhá, mình nghĩ là có rất rất là nhiều người yêu quý ông Shinzo Abe Đấy. <clears throat> đó là sơ qua đó là cái thông tin về về ờ, ngài thủ tướng Nhật Bản ngài cựu thủ tướng Nhật Bản ờ, ngày hôm nay thì ờ, bây giờ chúng ta sẽ quay lại về cái thông tin thị trường chứng khoán chính của ngày hôm nay á thì hôm nay các bạn thấy là thị trường có một cái phiên hồi phục nhẹ chưa đủ để lấp gáp đấy, chưa đủ lấp gáp thì um, sáng nay trong phiên trong uh, trước giờ giao dịch mình nhận định khả năng thì là thị trường nó sẽ uh, đi lên nó sẽ đi lên quanh cái vùng uh, ờ, lắp uh, ờ, nếu mà tốt được nhất á, thì nó lắp cáp nó lắp cáp đây mọi người thì phòng tiền nó không có vào này thì cái kịch bản tốt nhất á, là thị trường quay lại lắp cáp gần nhất tức là cái quanh cái vùng này đây nó lắp được cái vùng này thì uh, thị trường nó còn một chút xíu nữa thì mới lắp được cáp cái, của nó nó rơi ngày hôm trước đấy thì nó chưa có lắp được cáp thì uh, cũng không sao cả cũng không sao cả bởi vì là thị trường nó đi lên là tốt rồi đúng không ạ và lại hôm nay các bạn thấy là ờ, thị trường ở những cái phiên gần đây <clears throat> nó hầu như là đi ngang đi ờ, đi dao động trong một cái biên rất là hẹp và thanh khoản thị trường là hầu như không có không có thanh khoản luôn á à, các bạn thấy là hôm hôm nay thị trường nó đạt ở đâu đó khoảng 10.500 tỷ tuy nhiên là cái những uh, như phiên qua hôm qua thì đã có 9.000 tỷ rồi có 9.000 tỷ là một cái mức thành quả thấp kỷ lục luôn trong hai ba năm trở lại đây thì không có phiên nào đạt 9.000 tỷ thấp như trên vừa rồi đấy thấp như phiên vừa rồi và các bạn thấy là với tình với tình trạng thị trường chung như vậy thì mình nghĩ là nó sẽ không kéo dài quá là lâu đúng không ạ các bạn thấy không từ ngày từ ngày đâu ngày 23 à, tháng 6 đến nay thị trường thanh khoản đặt cực kỳ thấp luôn rất là thấp ừ thành khoản thấp như vậy á nếu như mà về lâu về dài thì không có bên nào được lợi hết đúng không ạ từ nhà đầu tư đến các tổ chức hay là các chính phủ và nhà nước cũng vậy bởi vì các bạn mới biết là nhà đầu tư hiện tại là bị kẹp cổ phiếu rất là nhiều rất là nhiều nhà đầu tư bị kẹp cổ phiếu từ các vùng định rất là lớn đó và hiện tại các nhà đầu tư F0 á, bị kẹp và đang gồng rất là lâu rồi và có nhiều nhà đầu tư là bị kẹp bị dùng margin để, để, để mua để mua cổ phiếu rồi à, đó là đò với nhà các cái nhà đầu tư ờ, nhà đầu tư nhỏ lẻ nha những nhà đầu tư mới còn nếu mà nhà đầu tư nào lão luyện đi thị trường ấy, hoặc là nhà đầu tư nào có cái thâm niên thị trường ấy, người ta đã rút được từ sớm rồi đấy thì riêng bọn mình tìm bọn mình rút được từ những cái nhịp này rút được đấy thì đây cái đoạn này thì được rơi ba bốn phiên thế này bọn mình tài khoản bọn mình vẫn không vấn đề gì cả bởi vì là bọn mình mua những cổ phiếu mạnh ấy cho nên là thị trường rơi thì rơi nhưng mà cổ phiếu mình vẫn tăng đều đều đấy. tuy nhiên ở cái này này ở tại cái này thì cổ phiếu mình nó đã chiều nó giảm thì hôm nay hôm đó thì mình có lô cổ phiếu là bán luôn thì tránh được các cái pha giảm lớn như vậy cũng rất là cũng gọi là may mắn đó là cũng một phần may mắn cũng một phần là do kiến thức của mình nữa và cái từng trại của mình cái kinh nghiệm từng trại của mình trên thị trường chứng khoán à, <coughs> và thị trường ở giai đoạn vừa rồi thì bọn mình có cái được có kiếm được tiền của nó thì cũng có cũng có lúc kiếm được cũng có lúc cũng có lúc bị mất Đấy. thì cái hệ thống bọn mình ấy, thì mình đã test đi test lại nhiều lần mình thấy nó, nó rất là ổn rất là ok nhưng mà nó thế thị được những khoán này á nó chỉ là xác suất thôi xác suất thôi ừ, không ai thể đúng 100% phần trăm kể cả những thiên tài à, những thiên tài đầu tư hàng đầu trên thị trường chứng khoán Việt Nam mình à, trên thị trường chứng khoán thế giới cũng vậy cũng không phải là người ta đúng đúng ngay từ đầu hoặc là chưa từng thua đấy chưa có ai đầu tư lên thị trường chứng khoán mà lại vô, dám vỗ ngực xưng tên là tôi đầu tư chứng khoán chưa bao giờ thua chưa có ai như vậy cả trước khi họ là làm một nhà thiên tài thì họ cũng bị cắt lỗi rất nhiều lần rồi đấy và hôm nay các bạn thấy là thị trường nó hồi phục lên như vậy cũng ok rồi và hôm nay thì à, các bạn thấy là ờ, cái cái thanh khoản thị trường nó không có thứ hai ấy, là cái biên dao động cũng không có luôn đây à, mình sẽ bật sang chặt của viên 30 ha viên 30 nó gần như viên đích ấy. các bạn thấy không chặt phút mình để chặt phút đi đây đây là cái chặt của một phút của viên 30 thì à, khi mà mở biên nó mở biên đây, cái cây này này nó, nó tại đây nó mở xong nó hở gáp lên nó hở gáp xong nó đặt xuống vào nó hầu như đi ngang hầu như thị trường nó đi ngang và không có biến động gì cả biến động Đấy. kể cả những chặt như vậy thì cái phát sinh nó cũng khó đánh rồi chứ đừng nói chứng khoán cơ sở nữa ừ. còn ở những giai đoạn hiện nay á, nếu mà bạn nào mà kiếm được tiền á, nếu mà mua cổ phiếu giai đoạn này mình thực mình đầu đầu tiên là mình xin, xin chúc mừng nhưng nhưng mà mình thì không ủng hộ cái đối với phương pháp hiện tại đối với phương pháp của nhà đầu tư đó hoặc là giai đoạn bắt đáy bởi vì nếu các bạn thắng được cổ phiếu đó ví dụ các bạn thắng được gần 50 phần trăm ở giai đoạn hiện tại các bạn vui mừng ok nhưng về lâu về dài thì sao mình nghĩ phương pháp đó nó không nó không ổn định nó không ổn nó không ổn một khi mà nó tạo thành một cái thói quen của các bạn thì sau này ờ, mình nghĩ thị trường nó sẽ lấy lại các số tiền của thậm chí gấp nhiều lần số tiền của các bạn bỏ ra bây giờ đấy cho nên là mình nghĩ là cái thói quen nó rất là quan trọng cái phương pháp đầu tư nó quan trọng nhưng thói quen nó cũng rất quan trọng cho nên là đối với thị trường này mình nghĩ các bạn nên tạm thời à, hạ quy mô hạ không phải tạm thời mà nên hạ quy mô của mình xuống đó, cắt margin tra lại margin cho công ty chứng khoán hạ quy mô xuống nếu các bạn nào đánh thì đánh ở dưới 30 trăm nắp hoặc là 10 phần trăm là được 10 đến 30 phần trăm nắp là được hoặc dưới nhưng mà nên là dưới 30 trăm NAV nha và không được dùng margin để bình quân giá xuống ở giai đoạn này đúng không ạ à, nếu các bạn thấy là giai đoạn này các bạn mình ờ, mua đây các bạn lỗ đây không cắt à, không cắt được đúng không thì à, các bạn bình quân xuống tiếp tục pha này hồi bình quân pha này hồi bình quân tiếp phao hồi bình quân mình tin mình tin rằng các bạn sớm muộn rồi các bạn cũng phải cắt đúng không ạ bởi vì à, các bạn bình quân giá xuống nó là các bạn đang bị lỗ kép các bạn đang bị lỗ kép đấy và cái lỗ kép này nó còn cực kỳ nặng nề luôn lại kép thì nó ok nhưng mà lỗ kép là nó cực kỳ mệt đấy và chúng ta không phải là những người mà là tiền có số có số lượng tiền vô biên để chúng ta có thể bình quân hàng ngày được không phải tiền nó là hữu hạn ở trên thị trường này nó cũng có cũng các bạn nào nó nói là vô hạn thì cũng đúng cũng hữu hạn thì là cũng đúng bởi vì hữu hạn đối với cá nhân nhưng vô hạn đối với thị trường bởi vì thị trường này luôn luôn có các cái cá nhân xuất hiện nhà đầu tư mới xuất hiện Ờ, năm nào cũng có năm nào cũng có hết lứa này đến lứa khác đấy chết à, cháy tài khoản rồi ra ngoài đi là làm lại kiếm, kiếm tiền lại nộp vô đánh tiếp đấy cho nên là chúng ta cái việc mà xây dựng dựng, dựng được một cái thói quen một cái hệ thống là nó cực kỳ quan trọng à, thị trường hôm nay á, thì có hai cái nhóm ngành là nó đáng chú ý nhất là nhóm bất động sản và nhóm chứng khoán à, thì à, mình sẽ phân tích từng nhóm ngành một để, để các bạn à, biết đối với nhóm ảnh bất động sản nha thì hôm nay các bạn thấy là CEO này IDG e L14 IDC hay là SCR hay là HDC 577 DG đất xanh là trần Đấy. hay là CKG cũng trần và chúng ta sẽ đi ờ, phân tích từng nhóm cổ phiếu này thì mà tính chung cũng được đây thì các bạn thấy là hiện tại là đối với nhóm cổ phiếu này thì nó đều dao dao động trong một cái biên cái biên ví dụ như CEO thì nó dao động từ 25 đến 29 cũng tầm tầm khoảng ờ, cách tranh nhau khoảng 4 ngàn hay là IDC IDC thì biên nó động một chút có thể là các bạn cân nhắc khác đó như SCR SCR mình thấy nó là yếu đó con này thì nó cũng dao động từ 8 đến 9 thì cái biên nó không không có nhiều à, 9 là 8 7 kiểu đó kiểu, kiểu đó hay 57 cũng vậy 57 này thì nó là con này thực ra mình thấy nó không nên đầu tư con này tốt nhất là không nên đầu tư con này đấy đích đây cổ phiếu uh, gọi là cổ phiếu huyền thoại và nổi tiếng nhất trong dòng bất phát hiện tại là DG DG à, DG hiện tại thì nó cũng giao dịch quanh quanh mức 33 ờ, đến 38 cũng uh, trong biên này thôi đúng không ạ hôm nay các bạn thấy một cái một cái von rất là lớn này ở một cái von rất là lớn ở giai đoạn này Ờ, à, cái cây một cái von đâu đó đặt đâu đó khoảng là à, 17 triệu cổ phiếu 17 triệu cổ phiếu đấy và có lượng đặt mua đâu đó khoảng 423 ngàn tuy nhiên á, à, các bạn à, nên nhớ là các bạn không không nên FOMO đối với dòng bất động sản ở giai đoạn hiện tại không nên FOMO à, ờ, thường thường các bạn có các tâm lý con người đỏ sợ xanh là hưng à, hưng à, hưng phấn nhưng mà ở giai đoạn đấy hiện tại thị trường hiện tại các bạn hưng phấn các bạn mua chính là các bạn đang hưng phấn đúng không ạ nếu các bạn hưng phấn các bạn mua đông hưng phấn quá nhiều thì đến mình không tin chắc rằng đến một ngày đó các bạn sẽ hưng phấn mình xin lỗi vì nếu nếu như nói những lời mà hơi thô tục một tí nhưng mà nhưng mà đó là cái sự thật sự thực rất là phũ phàng trên thị trường chứng khoán này đấy thì các bạn thấy là nó nó đang là dao động trong một cái biên như vậy một cái biên hẹp trong khi đó là các thông tin về vi mô từ các chính sách của nhà nước nó rất là, là bất lợi cho nhóm ngành ngành bất động khoản bất động sản nếu mà nhóm ngành bất động sản này nếu mà cái dòng tiền nó vào lớn thì nó bứt thoát từ lâu rồi bứt thoát rất là mạnh mẽ đúng không ạ và nó cũng không giảm sâu như hiện tại nếu DG mà có đủ ờ, đủ cái đủ cái lực để lên thì các cổ phiếu ờ, trụ của nó các cái nhóm nhà đầu tư tổ chức người ta cũng không có bán tháo và tông bán tháo cổ phiếu đi giống như him lam ông ông tháo hết ông bán tháo cổ phiếu ông là cổ phiếu lớn nhất uh, cổ đông lớn nhất của dg ông bán tháo thiên tân cũng liên tục bán ra cổ phiếu đúng không ạ thì còn lại là gì còn lại gia đình chủ tịch và cổ đông nhỏ lẻ thì các bạn nghĩ cổ phiếu cái đối với cổ phiếu hiện tại nó có lên được không không mình nghĩ là không nó cần phải đợi thời gian rất là dài để nó tái tích lũy đúng không ạ bạn nào fomo thì fomo mình không mình không ngăn cản đấy hoặc là bạn nào theo room của A7 ấy, các bạn ok các bạn mua ok tùy các bạn mình không có cạn nhưng các bạn phải đón nhận thông tin của a bạn đưa một cách gọi là nó nó gọi là nó thế nào là nó trung lập đấy nó khách quan để các bạn các bạn phải ờ, nhìn nhận vấn đề đó một cách khách quan không nên uh, tối ngày để uh, nghe một ai nó nói hô hào này hô hào kia ôm ôm ôm có những người ôm từ một uh, một giá 120 đến giờ đúng không ạ giá cổ phiếu lên DG lên 120 nó out lòi rồi thì uh, hô hào cái gì Zrec cũng phải 500 đúng không nhưng mà năm uh, hô hào đâu 500 thì đâu chưa thấy hiện tại nó về có ba bảy đó là chia ba chia tư rồi chia rất là nhiều lần rồi đúng không 120 mà bạn chia về 37 là đờ, mình lấy 40 đi có phải là chia tư được không chia ba được không đúng không hầu hết tất cả những nhà đờ, những cái nhà đầu tư đã cầm à, DG hiện tại ấy, thì đều là lộ 60 đến 70 phần trăm là tài khoản hầu như nhà đầu tư nào cũng vậy đấy cho nên uh, nó tăng một phiên oh, ok DG tăng một phiên nhưng các bạn vẫn lỗ lòi ra các bạn vẫn lỗ lòi ra thôi đúng không Và các bạn lỗ lòi ra thì đâu đâu có đâu giải quyết được vấn đề gì đâu đó đó là dòng bất động sản và thứ hai là dòng chứng khoán chứng khoán thì hôm nay thì có con SSI ấy, nó giống bị cắn thuốc vậy đó SSI này cắn thuốc vậy đó hôm nay một cái bia cái gọi mình gọi là gì nhỉ cái phiên nếu mà <laughs> mình thường gọi là phiên breakout nhưng mà đối với nền ngắn như vậy thì mình nó không nó không đáng tin SDA nó không đáng tin à, nếu mình mình cũng không mua con này thà mình mua con HCM còn hơn HCM còn nó còn ổn định hơn rất là nhiều nó nhẹ nó, nó lên nó thành thoát các bạn thấy nó đã thành thoát rồi không nó thành thoát nó, nó biên lên nó rất là dốc đỡ hơn nhiều đấy VCI cũng được VCI nó còn nó cũng, cũng hơn SSI nhiều mình thích hai con này hơn là con SSI bạn nào thích mua SSI cứ mua thôi mình mình không thích đấy thì nhóm ngành chứng khoán á, thì nó vẫn đỡ hơn là nhóm ngành bất động sản thì đó còn có những cái câu chuyện kỳ vọng như là T2 như là hệ thống KRX đó những cái để các bạn còn hy vọng là tiền tưởng năm nay nó sẽ khác năm mới mọi năm đấy và mình là các bạn thấy là như vậy qua những cái chính sách và những thông tin như vậy thì các bạn thấy được là, là chính đảng và nhà nước hiện đang uh, thấy thị trường chứng khoán Việt Nam nó là một cái kênh mà nó tạo ra cái cái lượng ừ, thu nhập cho nhà nước cũng khá là ổn định từ phí và thuế đúng không à, từ uh, tiền phí giao dịch cho là tiền phí và phí uh, thuế thuế trong giao dịch mua bán chứng khoán này rồi thuế trong giao dịch mua bán phát sinh này uh, tức là sản phẩm phát sinh nhé rồi uh, trong uh, bán chứng quyền hay là nhiều nhiều thứ đấy nó liên quan đến chứng khoán đấy mà phí thuế ở trên thị trường chứng khoán nó minh bạch rõ ràng hơn à, nó không như giống như phí thuế cho doanh nghiệp ấy. các bạn là trên các bạn nhà, nhà nước chỉ cần để công ty chứng khoán đã thu là xong lên tài khoản thu là xong trong khi đó các doanh nghiệp còn có cái nợ thuế chây ý thuế đủ các kiểu loại đúng không ạ chính vì vậy mình nghĩ nếu mà nhà nước mà đưa đưa hệ thống KRX vào thì mình nghĩ cái thị trường chứng khoán Việt Nam mình nó phải phát triển hơn nhiều hơn nữa đó. và đặc biệt là khi nếu mà thị trường chứng khoán Việt Nam mình sang năm nó được nâng hạng nữa thì rất là ngon nữa đấy nâng hạng thì dòng tiền nó ngoại vào thì cái vòng quay của giờ chứng khoán nó nhanh hơn đấy lúc đó thì nhà nước sẽ hái quả ngọt người dân hái quả ngọt và doanh nghiệp cũng hái quả ngọt đấy đó, đó còn có câu chuyện kỳ vọng chứ không như dòng bất động sản hay là dòng thép đấy các bạn ờ, đầu tư dòng nào thì đầu tư nhưng phải để ý các cái thông tin vĩ mô như vậy rồi à, quay lại với cái chứng khoán hôm nay thì các bạn thấy là hôm nay ấy, thì đội tự doanh là nó bán ròng gần 400 tỷ à, nước ngoài bán ròng 400 tỷ rồi tự doanh thì bán ròng 226 à, tỷ đấy cái sàn HNX còn sàn HOSE thì ở ờ, à, ờ, sàn H ở sàn HOSE còn HNX thì ờ, tự doanh nước ngoài bán ròng 13 14 tỷ còn tự doanh thì ừ, mua ròng gần 1 à, tỷ 1,5 tỷ đồng thì cái thị trường chứng khoán Việt Nam nó tập trung vào sòng sàn HOSE là nhiều và thát này này hạt và thát này ít thì ít ít hơn Đó, quy mô hai thằng này nó khác nhau kiểu vậy Đấy. À, và các bạn thấy là đối với thì, đối với dòng tiền thị trường hiện tại ấy, thì nó nó lại uh, hẹp mà hầu như là các cái giao dịch mua bán ở đây ấy, nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu như không tính cái phiên ờ, cái hưng phấn này có một số nhà lẻ đua đua dào thì mình cái dòng tiền phần lớn nó vẫn nằm nằm ngoài nó vẫn nằm ngoài đúng không ạ nó vẫn đang nằm ngoài mình nghĩ rằng nho lệ hôm nay giao dịch của nhiều lắm thì được 500 tỷ là nhiều còn 10.000 tỷ còn lại ấy, là tổ chức về tự danh công ty chứng khoán là nó quay nó quay thôi còn dòng tiền đâu đâu có có đâu đó cho nên phải đợi thêm các bạn nên đợi mình nghĩ là nên đợi đợi thêm một thời gian nữa đợi thôi cái việc chúng ta là phải đợi thôi bởi vì cái việc đợi này nói thì nó dễ nhưng thực ra nó khó nó khó khó rất khó đối với đối với rất là nhiều người đấy à, rồi cái mục tiếp theo là các cái cổ phiếu mà đáng chú ý thì mình mình ờ, mình thấy là ở giai đoạn mà thị trường như thế này thì dưới đó các bạn quanh quanh ba dòng à, ngân hàng chứng khoán bất động sản ba dòng đó là có thể tham gia còn đối với một số cổ phiếu của dòng đầu tư công như là CTD hay là HBC thì CTD hôm nay nó thì trước mạnh cũng khá là tốt Đấy. hôm trước uh, long livestream trên YouTube uh, TikTok mình có nói rồi đó nhưng mà hiện tại nếu mà bọn mình muốn thêm thì mình cũng hơi ngại Đấy, hơi ngại tùy các bạn thôi nó vẫn còn chiết khấu nữa. đâu đó khoảng lên giá sáu bảy bảy mươi có thể là ok Đấy. tùy Đấy. hay là HBC HBC cũng khá là ổn Đấy. thì nó đâu đó cái khá cử của nó đâu quanh quanh vùng 21 Đấy. mua đoạn này thì T3 về có lời là bán không qua à, ham hố gì nhiều rồi đó là về về bên uh, cổ phiếu của dòng đầu tư công và một số các cổ phiếu mà mình gọi là dòng gọi là dòng heo à, bởi vì là nó đều nó đều chung một chung à nhập xin lỗi mọi người nhé đều chung một trạng thái là kinh doanh ờ, các sản phẩm từ heo thịt thịt heo à, đó là cổ phiếu của BAF của nông nghiệp BAF này, này. con này thì nó mới đến sàn cho nên là nó gọi nó hơi bóc cung và nó thanh khoản nó hơi hơi ấy hôm nay nó tăng nhẹ nhưng mà nhất đầu trong dòng này có là con Dabaco đấy Dabaco hôm nay thì tăng nhẹ tăng nhẹ thì đã thực ra thì nó vẫn đang xuống tăng cũng rất là đáng chú ý đối với con này và tiếp theo à, con thịt heo thì hiện tại thì thịt heo Trung Quốc nó đang tăng nhanh các bạn nha thì mình thấy đợt rồi là chính phủ Trung Quốc đang dự định xạ cái kho cái kho dự trữ thịt heo á xạ kho dự trữ thịt heo tức là thịt heo đông lạnh nhá xạ kho đó ra, xạ kho đó ra để bình quân để ổn định đó để à, gọi ổn định hoặc là bình ổn thị trường à, giá heo hơi à, thịt heo đấy à, thực ra thì Trung Quốc á, về đợt này á, thì họ không có chịu chịu không qua có quá nhiều áp lực về giá xăng dầu bởi vì ông Nga với ông Uka đánh nhau thì cấm vô cấm vận thì cấm vận nhưng mà ông Trung Quốc ông là vẫn là ông gương đốc lợi trong cái chuyện giá dầu này ông mua được rất là nhiều dầu giá rẻ từ nga và iran đấy hai ông iran với ông nga này thì bị ông mỹ cấm vận thì hai ông này chỉ bán chỉ có bán trung quốc tại vì trung quốc là khách hàng tiêu thụ rất là lớn rất là số lượng rất là nhiều đấy như là hai ông này cạnh tranh với nhau ra tốt ok à, trung quốc là một đứng một bên ngược đắc lợi cả đấy cho nên mình nghĩ là giá xăng bên trung quốc nó không không ảnh hưởng quá nhiều chỉ có giá tiếp theo này thì nó ảnh hưởng đến cái tiến trình mà kiềm chế lạm phát của trung quốc thôi đấy hay là một cổ phiếu dòng heo nữa là cổ phiếu của HAG đối với HAG á uh, mình đánh giá dòng vào cổ phiếu này nó thuộc ờ, thuần tính đầu cơ là nhiều HAG mình thấy nó thuần đầu cơ là phần nhiều á bởi vì ở ờ, Hoàng Gia Lai hiện tại uh, vẽ ra câu chuyện heo ăn chuối thì mình không biết thực ra thì mình cũng không biết hoặc là gọi là kết hợp mô hình ờ, vườn đá chuồng ấy tên nuôi heo trồng chuối nuôi cá trê kiểu kiểu vậy đấy nhưng mà vẽ thì vẽ thế tính thì tính thế nhưng mà mọi thứ chỉ là trên giấy mà thôi ừ. mà cái giống mà làm nông nghiệp này nó chịu rất là nhiều rủi ro từ điều kiện tự nhiên rồi phòng dịch bệnh rồi thời tiết vân vân vân vân và mấy mấy đấy nó không có bền được như các dòng sản xuất khác và bác đức bây giờ bác cũng vạ tiền lắm rồi bác cần tiền lắm rồi rồi thì mình mình không đánh giá cao nhưng mà đối với hiện tại nếu mình tính đầu cơ thì mình nghĩ hàn hoàng gia lai cũng khá là ok á tùy mọi người nha đó các bạn thấy là mình mình nghĩ rồi các bạn mấy dòng này giờ à, chứng khoán ngân hàng bất động sản rồi đầu tư công đầu tư công có hai mã đó rồi là heo đấy ba bốn dòng đó thì các bạn có thể cân đối còn bạn nào mà muốn ờ, muốn biết cái điểm mua bán cụ thể thì vào trong rom zalo của mình đấy, mình có để trong rom zalo số điện thoại á số điện thoại trong zalo đó chạy trên màn hình ấy, thì nhìn, nhìn thì trên màn hình ấy, bạn nào à, muốn vào trong cộng đồng của mình cũng được các bạn trong cộng đồng tự được đó. thì các bạn cứ inbox cho mình nhanh tay inbox cho mình đấy và sắp tới đây ấy, thì à, mình đang à, chuẩn bị một số mạng cổ phiếu rất là mạnh sắp tới đây thì tăng à, có câu chuyện tăng giá riêng đấy câu chuyện riêng đấy bạn nào à, muốn biết thì ừ, nhanh tay inbox cho mình nhé rồi cảm ơn mọi người đã lắng nghe video này nếu bạn có thấy video này hữu ích thì hãy à, like share video này đến những người các bạn cảm thấy nó cần và các bạn hãy nhớ subscribe kênh của mình nhé cảm ơn mọi người